thật ấm áp trong những thời điểm năm hết Tết đến. Nhiều người dù bận biểu đến mấy cũng cố gắng tranh thủ thời gian để chia sẻ miếng cơm manh áo đến những người khó khăn hơn mình. Với niềm mong mỏi bà con sẽ làm ăn khấm khá hơn trong năm mới. Công ty Trà Tâm Lan của chúng tôi à, năm nào cũng à, hướng về bà con nghèo ở à, tất cả các vùng sâu vùng xa chúng tôi phải cố gắng để mà dành dụm để mà chuẩn bị những phần quà làm như thế nào để cho bà con có hoàn cảnh cơ nhở à, có được cái Tết đầm ấm vui vẻ à, thì à, công ty của chúng tôi thấy rất là hạnh phúc. Cứ mỗi khi những ngọn gió mát lành báo hiệu xuân về là gia đình bà Võ Thị Lấn, giám đốc công ty Trà Tâm Lan lại phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừa A Dính do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa điều hành. Lên đường đưa xuân về với bà con những vùng quê còn nhiều khó khăn, vất vả Tại những vùng quê xa xôi, nhiều người dân nghèo đang chờ đợi niềm vui Tết mà những tấm lòng vàng mang lại. Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, những nơi mà đoàn đi qua đều động lại hơi ấm mùa xuân cho bà con nghèo, để ai cũng có thể cảm nhận về một mùa xuân ấm áp. Năm nào tôi cũng nhận được quà của à, trà tâm lan. À, món quà này về à, ăn Tết được vui vẻ. Cũng xin cảm ơn nhà tài trợ của ờ, trà Tam Lan á thì giúp đỡ cho những người nghèo thì ờ, có cái ờ, món quà để ăn Tết á, tôi xin thành thật cảm ơn. Cùng với Quỹ học bổng Vừa A Dính và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, công ty Trà Tâm Lan đã trao tận tay người dân xã Phước Bình, thị xã tráng Bàng, tỉnh Tây Ninh, các hộ chính sách trên địa bàn xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, cựu chiến binh, bộ đội biên phòng và các em học sinh, trong đó có con nuôi của bộ đội biên phòng. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ các em trong chương trình Nâng bước em đến trường với 500.000 đồng mỗi suất học bổng cho một em mỗi tháng cho đến khi các em học đến lớp 12. Thay mặt à, lãnh đạo của xã cũng à, chân thành cảm ơn tấm lòng của công ty cũng như là cô Vũ Thị Lớn đã có cái cái cái hỗ trợ những phần quà thiết thực cho bà con trong cái à, dịp Tết đến xuân về. Trong hành trình đem một mùa xuân ấm áp đến với bà con khắp các tỉnh thành năm nay, công ty Trà Tâm Lan còn trao tặng 100 phần quà cho người dân khó khăn trên địa bàn quận 7, trị giá 750.000 đồng mỗi suất. Những món quà Tết như hơi ấm ngày xuân. Khi mà à, trao quà mà bà con nhận được phần quà là bà con ờ, ôm phần quà rồi bà con vui vẻ thì đó là hạnh phúc nhất của ờ, công ty chúng tôi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lời dạy ông bà xưa dường như càng thêm ý nghĩa trong thời khắc chào năm cũ, đón năm mới. Người người cư xử với nhau bằng cái tình, cái nghĩa khi hương xuân đang lan tỏa giữa đất trời.